Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận cúp C3 nữa nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì à, giống như mình đã đi sơ lược à, những trận đấu mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em trên cái video trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến thẳng vào cái phần mà giống như hiện tại anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cầu. Nếu mà anh em à, xem được cái video của mình á, anh em không đánh được những cái mã kèo mà mình đã gửi cho tất cả anh em trong cái video thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em đăng ký một cái trang anh em chơi sẽ lợi cho anh em hơn khi anh em chơi ngoài quả thầu quả cò giống như mình gửi kèo gốc hoặc là kèo rung hoặc là anh em có thể xây sở kèo trong trang được còn anh em chơi ngoài quả thầu quả cò anh em chỉ lấy được những cái mã kèo giống như trên dưới tài xỉu của mình cho tất cả anh em để anh em đánh thôi chứ anh em không có thể chơi được những mã kèo gốc hoặc là cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trên video luôn nha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 trên cái đấu trường ờ, Ba Lan nha anh em thì anh em thấy Thằng Led trên đấu trường Ba Lan thì Led đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong 10 trận gần nhất thì thằng Led nó chỉ thua đúng hai trận thôi nha anh em. Thua đúng hai trận và để hòa hai trận và thắng 6 trận trên mỗi đấu trường. Còn bên phía Florentina thì anh em thấy Florentina cực kỳ tốt trong cái mùa giải này luôn. Thì anh em thấy cái chuỗi 10 trận gần nhất của Florentina chỉ để hòa trước thằng Shibby với cái tỷ số là một đều thôi. Còn còn 9 trận còn lại thì ờ, Florentina toàn thắng nha anh em, toàn thắng trên mọi đấu trường luôn. Thì anh em thấy hiện tại thằng Florentina có một cái phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn vào những trận đấu gần đây nhất luôn thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu hai thằng này có gặp nhau vào cái lúc mà cúp C2 2015 nha anh em thì trong khi đó à, lượt đi á, trên sân nhà của Valentina thì thằng Led nó ăn với cái tỷ số là 2-1 do Valentina bị thẻ đỏ và qua cái trận lượt về trên sân nhà của thằng Led thì Valentina ăn với cái tỷ số là 2-0 thì bây giờ vô tới tứ kết của um, cúp C3 rồi thì trận này um, thằng Valentina làm khách trên sân nhà của thằng Led nha anh trước nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần à, à, lịch sử cái trận mà à, Valentina ăn 2-0 trên lượt về của thằng à, cúp C2 năm đó nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó thì hiệp 1 thằng Valentia là cái đội ghi bàn trước với cái tỷ bàn thắng là 1-0 à, vào phút thứ 42 và phút thứ 83 là Valentina đã nâng với cái tỷ số lên là 2-0 thì anh em thấy tại do cái trận trước kia là thằng Valentina bị thua cái thằng Led là do thằng Valentina bị dướng cái thẻ đỏ Valentina với thua với cái tỷ số là 2-1 thì giống như anh em thấy trong lịch sử trận này Valentina không bị thẻ đỏ nhưng mà Valentina vẫn thắng với cái tỷ số cách biệt hai bàn còn góc góc trong cái trận đó thì chỉ có bốn góc nên mình không khuyến khích anh em đánh những cái mã kèo góc trong cái trận này tại vì hai thằng này nó chủ yếu nó đá chính diện rất là nhiều nó không có đá cánh bởi vì rất là ít góc mình không khuyên anh em nên đá những cái mã kèo góc nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái được ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đang đưa ra trong cái trận này thì nhà cái đang đánh giá cao với cái phong độ cực kỳ tốt của thằng Florentina thì đưa gì với cái mã kèo là thằng Florentina chấp 0,75 nha anh em và tài xỉu 2.5 thì nếu như mà anh em đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này rồi á, thì thằng lát này là nó một cô một câu lạc bộ của nước Ba Lan thì nó cũng không có tên tuổi gì cho mấy nha anh em. Trong khi đó thằng Valentina thì đang có một cái thứ hạng rất là tốt trên Serie A thì à, nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Valentina chấp 0.75 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Valentina chấp 0.75 được. Nhưng mà anh em nào đang chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ cái mã kèo thằng Valentina tuột xuống còn chấp 0.5 thì nếu thằng Valentina anh em vô cái mã kèo Valentina chấp 0.5 nếu Valentina ăn với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 thì anh em có thể ăn đủ kèo chứ anh em vào từ đầu trận giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cò một là anh em vào cái mã kèo 0,75 hai là anh em vào cái kèo một chứ anh em không có kèo 0.5 nha bởi vậy nếu mà thằng Valentina nó ăn 1-0 thì anh em chỉ ăn được nửa kèo anh em không được ăn trọn kèo giống như những anh em chơi trong nhóm có trang đồ chờ kèo hạ anh em mới vào nha tài xỉu thì anh em có thể vào cái mã tài 2.5 được thì anh em thấy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 vô cái mã kèo là Florentina chấp 0,25 cho mình thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng á, à, thằng Florentina hiệp 1 là nó ghi bàn trước không nha anh em bởi vậy anh em nên vào cái mã kèo là Florentina chấp 0,25 trong hiệp 1 và anh em chọn thêm một cái mã kèo tài một cho mình nữa trong hiệp 1 luôn thì đó đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng led và Florentina thì để cho anh em đầu tư còn anh em đây là mình cũng chỉ là nhận định trước cái trận đấu cho tất cả anh em nhiều khi cái tỷ lệ kèo hoặc là cái đội hình còn chưa chính xác thì nếu mà anh em muốn nhận cái tỷ lệ kèo nó chính xác hơn thì anh em cứ liên lạc trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là cái Telegram của mình để tới cái lúc mà gần chuẩn bị ra sân nó có cái đội hình chính thức thức và cái kèo à, nó đưa ra chính xác á, thì mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em chứ còn bây giờ mình cũng chỉ nhận định trước cái trận đấu cho tất cả anh em nhiều khi nó còn sai lệch một à, vài cái vấn đề là giống như đội hình hoặc là kèo